Mình là Trọng Kha đó các bạn Video hôm nay mình chia sẻ đến các bạn là món bánh kẹp tàn ong trứng gà Và tiếp theo mình chia sẻ đến các bạn công thức làm món bánh kẹp tàn ong bằng bột mì và trứng gà Thì nguyên liệu của mình gồm có 400g bột mì và 5 trứng gà 100g bột gạo 250g đường cát trắng 50g bột củ năng và nước cốt dừa các bạn chọn cho mình dừa khô hoặc là dừa trong lon cũng được đây là nước cốt dừa mình đã à, vắt sẵn ra và 400ml nước lọc để à, khi à, mình trồng bọt nha các bạn và tiếp theo mình sẽ làm món bánh kẹp tàn ong trứng gà đầu tiên mình sẽ đập trứng ra trước đây là trứng gà các bạn làm trứng gà ngon hơn trứng vịt nha các bạn mình à, lấy à, trứng ra mình để trứng gà vô xong và mình đánh trứng lên cho dậy lên nha các bạn mình bỏ đường cát trắng vô nha các bạn 250 g đường cát trắng đó các bạn mình à, đánh tan cái lượng đường này ra với trứng với đường mình đánh đã dậy và trắng lên tiếp theo mình chọn bột mì bột gạo và bột năng chung với nước cốt dừa và nước để cho nó tan ra thì đầu tiên mình cho bột gạo vô nè các bạn rồi mình cho rồi mình cho nước vô để mình trộn cho nó tan ra trước mình cho bột mì vô nè các bạn bột củ năng mình cho vô luôn bột năng rồi còn lại à, nửa lít nước cốt dừa các bạn cho vô luôn các bạn khi mình à, cho nước cốt dừa vô á mình nướng bánh kẹp này mình không cần phải thoa dầu nha các bạn mình chỉ cần thoa cái khuôn đầu tiên thôi các bạn thấy là khi mà mình trộn thì bột nó tan ra các bạn tiếp theo mình à, đổ vô trứng nha các bạn mình lấy cái lượng bột này bỏ vô trứng mình trộn lại đó bây giờ mình trộn lên nè đảo bột mình lên cho nó tan ra vậy là phần bột của mình nó tan ra rồi các bạn đó các bạn à, quậy cho nó tan ra hết và tiếp theo mình à, sẽ nướng số bột này lên nha các bạn thì mình chuẩn bị khuôn gò để mình nướng mình để nóng hai bề về dưới và bề trên sau khi khuôn nó nóng lên thì à, mình cho bột vô khuôn nha các bạn mình đổ à, lượng bột vô khuôn nè rồi mình đậy lại nha đó các bạn đậy lại thì các bạn để lại à, đợi cho nó vàng mặt dưới rồi mình trở lại mặt trên nha các bạn trở lại nè thấy vừa vàng thì mình lấy ra nha các bạn mình được một cái này đó các bạn cái này cái đầu tiên thành ra nó không có được đẹp nha các bạn mình ờ, đổ cái tiếp theo mình nướng bánh này thường mình trở ra mình coi thường nha các bạn nó vàng thì cái là nó vàng luôn cuộn để mình nhóm bánh này lên nãy giờ mình nướng cũng rất là nhiều bánh đó các bạn các bạn thấy à, bánh này à, mình nướng nó, nó mềm cái bánh này các bạn nếu như các bạn thích ăn bánh gạt mềm thì các bạn làm theo à, công thức của mình chỉ ha đây mình làm rất là nhiều các bạn thấy bánh mềm và nó